Cầu Long Biên Hà Nội, với chiều dài hơn 2 km, bắc qua sông Hồng, là cây cầu nối hai quận Hoàn Kiếm và Long Biên, chứng nhân lịch sử và là biểu tượng, niềm tự hào của người dân thủ đô. Giờ đây là địa điểm check-in yêu thích của du khách và giới trẻ Hà Nội. Cầu Long Biên được người Pháp xây dựng từ năm 1898 và hoàn thành sau 3 năm, năm 1902, vào thời điểm được xây dựng, cầu Long Biên là cây cầu dài nhất Đông Dương và dài thứ hai thế giới. Hiện nay thủ đô Hà Nội đã có thêm nhiều cây cầu bắc qua sông Hồng, như cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, cầu Trương Dương, cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, song sự tồn tại của cầu Long Biên vẫn là chứng nhân lịch sử vô cùng quan trọng của Hà Nội qua hai thế kỷ. Không những thế cầu vẫn giữ vai trò kết nối tuyến đường sắt lên phía Bắc, điểm đặc biệt trên cầu, luồng di chuyển của các phương tiện ngược chiều với quy định về giao thông ở Việt Nam. Nào chúng ta cùng khám phá cây cầu huyền thoại. Thank you.